ở phần kiến thức. Cô sẽ có so sánh giá trị của biểu thức A cộng B và B cộng A trong bảng sau. Cô có một bảng gồm có biểu thức chứa hai chữ là A cộng B và B cộng A. Bây giờ người ta cho lần lượt từng giá trị của A và B để chúng ta rút ra kiến thức tổng quát. A bằng 20, B bằng 30 thì A cộng B sẽ bằng 20 cộng 30 bằng 50. Tương tự như vậy thì B cộng A sẽ bằng bao nhiêu? B cộng A sẽ bằng 30 cộng 20 và cũng bằng 50. Tiếp tục ờ, con số 2, A bằng 350, B bằng 250 thì A cộng B sẽ bằng bao nhiêu?

cộng với 2764 bằng 3972. Giá trị của biểu thức B cộng A sẽ có kết quả như thế nào? Chúng ta lại thực hiện tiếp, đó là ta lấy 2764 cộng với 1208, ta cũng có giá trị là 3972. Đến đây các con nhìn thấy giá trị của biểu thức A cộng B với giá trị của biểu thức B cộng A đều có kết quả giống như nhau. A cộng B với A bằng 20, B bằng 30 thì A cộng B hay B cộng A đều bằng 50.